cái tên mới của tập đoàn công nghệ lừng danh Facebook khi ông lớn này tuyên bố sẽ chuyển hướng sang thiết lập một vũ trụ ảo đa nền tảng. Bước đi táo bạo này thì được kỳ vọng sẽ giúp Facebook, nay là Meta thì đón đầu xu thế vũ trụ ảo đầy tiềm năng. Bởi theo hãng đầu tư Grayscale thì tổng doanh thu từ thị trường này có thể cán mốc tới 400 tỷ đô la Mỹ trong vòng 4 năm tới. Và không chỉ các đơn vị công nghệ mà cuộc chơi vũ trụ ảo giờ còn là sự quan tâm từ các chính phủ. Barbados một quốc đảo nhỏ ở khu vực Caribe hồi tháng trước thì đã công bố kế hoạch lập một đại sứ quán ảo đầu tiên trên thế giới trên nền tảng Decentraland vào năm sau. Bên cạnh tham vọng về công nghệ thì bước đi này thì cũng cho thấy bất động sản số trên các nền tảng vũ trụ ảo hoàn toàn có thể là một tài sản thực có giá trị. Một thị trường hàng trăm triệu đô la Mỹ cho các tài sản này cũng đang nhanh chóng được hình thành thời gian gần đây. Tuần trước, công ty Republic Real có trụ sở tại Mỹ đã chi ra số tiền kỷ lục 4,3 triệu đô la Mỹ để sở hữu một lô đất kỹ thuật số trên nền tảng The Sandbox, một tựa game vũ trụ ảo giúp mọi người có thể giao lưu và tham gia các buổi hòa nhạc. Nghe có vẻ điên rồ, song thực chất đây lại là một bước đi hợp lý với những dự đoán về tương lai thực tế ảo. Một thương vụ gây chú ý khác là công ty Token.com của Canada thâu tóm một lô đất đắc địa trên con phố thời trang của nền tảng Decentraland – nhằm phát triển chuỗi các cửa hàng ảo cho các thương hiệu xa xỉ như trong thế giới thực. Đó sẽ là không gian thu hút quảng cáo và các sự kiện, một nơi mọi người có thể đến giao lưu với nhau. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ càng về tiềm năng thương mại của ý tưởng này các giao dịch nói trên chỉ là một phần trong xu thế bất động sản kỹ thuật số đang bùng nổ trên các nền tảng game vũ trụ ảo, với đầy đủ các chức năng như thị trường nhà đất thực, từ cho thuê đến xây dựng và phát triển. Theo trang dữ liệu DAP, các lô đất điện tử với tổng trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ đã được bán hết chỉ sau một tuần trên bốn nền tảng Metaverse lớn nhất hiện nay. Chúng ta đang cố gắng chuyển hóa tối đa những khái niệm về hàng hóa vật chất vào trong thế giới số. Vũ trụ ảo vẫn đang hoàn thiện, nhưng những tài sản sản bên trong như bất động sản số đã có thể vận hành, cho phép người sở hữu mua bán hay cho thuê. Các chuyên gia thừa nhận, một bệ phóng mạnh mẽ cho xu hướng này chính là quyết định đổi tên thành Meta của ông lớn mạng xã hội Facebook, phản ánh tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng một vũ trụ ảo. Theo chân Meta, các tên tuổi công nghệ lớn khác cũng đã bày tỏ sự quan tâm tới xu hướng Metaverse. Những gì bạn sắp chứng kiến sẽ là phiên bản Metaverse của Facebook, Microsoft Apple và cả Google nữa. Tất cả mọi người sẽ tham gia vào nền tảng này. Việc công nghệ blockchain tiếp tục hoàn thiện và tăng cường tính minh bạch cũng được dự báo sẽ tạo cú hích cho việc đầu tư vào bất động sản ảo nói riêng